bí ẩn những chuyện linh dị xuất hiện sau thảm họa động đất sóng thần tại Nhật Bản. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, vốn dĩ chỉ là một buổi chiều bình thường, lúc này rất nhiều học sinh Nhật Bản đang chăm chú nghe thầy giáo giảng bài trên bục giảng. Tại các công ty, nhân viên văn phòng cũng đang tận tâm làm công việc mà ông chủ giao cho. Mọi thứ vẫn diễn ra như một ngày bình thường cho đến 2 giờ 46 phút chiều, khi trận động đất lớn nhất trong lịch sử Nhật Bản xảy ra và thay đổi mọi thứ. Ngay sau thảm họa, những người sống sót bắt đầu nhìn thấy các thi thể trên các vũng nước khi họ đi ngang qua bãi biển, hoặc thi thoảng lại xuất hiện trước ngôi nhà cũ của họ. Cũng có những bóng dáng mờ ảo như đắm mình trong dòng nước bên bờ biển, chặn những chiếc taxi bên đường và biến mất sau khi bước vào băng đế sau. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Phải chăng những hiện tượng kỳ lạ kia chỉ là ảo giác của con người? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Sau một đợt trung chuyển dữ dội, nhiều người dân Nhật Bản đã di tản đến những vị trí trống trải, bởi vì họ đã học được điều này từ các cuộc tập trận động đất thông thường. Ngay khi mọi người nghĩ rằng họ sắp an toàn vượt qua thời khắc nguy hiểm, thì những đợt sóng thần khổng lồ lại ập đến Nhật Bản. Theo tư liệu từ phía chính phủ, thảm họa bất ngờ ngày 11 tháng 3 năm 2011 đã giết chết hơn 20.000 người và hơn 90% trong số họ chết vì bị sóng thần cuốn trôi do trận động đất trước đó gây nên. Trong các cuộc phỏng vấn những người sống sót sau đó, nhiều người nói rằng thảm họa đến quá đột ngột. Trong một khoảnh khắc đó, họ thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là trận động đất sóng thần Tohoku nổi tiếng nhất trong lịch sử. Khi đó, thảm họa này không chỉ gây chấn động đất nước Nhật Bản mà còn khiến cả thế giới phải bàng hoàng, khắp nơi trên thế giới cũng chung tay giúp đỡ Nhật Bản. Tuy nhiên, trong khi Nhật Bản đang tích cực đối mặt với các dự án tái thiết sau thảm họa, thì tại vùng Đông Bắc của Nhật Bản, các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở đây lại thường xuyên xảy ra các sự kiện thần bí ngoài sức tưởng tượng. Ban đầu, mọi người nghĩ đó chỉ là một tin đồn thất thiệt và không đáng tin sau một trận thiên tai. Mãi cho đến khi những tin đồn này mỗi lúc một nhiều, được tổng hợp lên đến 300 sự kiện, thì chúng mới bắt đầu thu hút sự chú ý của một số học giả và thậm chí vào năm 2013, Netflix cũng đã vào cuộc để điều tra. Sau đó họ đã thực hiện một bộ phim tài liệu liên quan đến những bí ẩn chưa được giải đáp này. Chúng ta đều thấy rằng cứ sau mỗi lần thảm họa xảy ra đều phát sinh rất nhiều những sự kiện tâm linh khó giải thích. Điều này không khỏi khiến người ta băn khoăn, rốt cuộc linh hồn có thực sự tồn tại hay không? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng hay một tác động tâm lý nào đó của con người gây nên? Viện dưỡng lão Câu chuyện xảy ra tại Viện dưỡng lão của thành phố Ishinomaki, đây cũng là thành phố lớn thứ hai của tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Thành phố này nằm gần ba ngư trường lớn của thế giới, cho nên sản lượng đánh bắt cá ở đây rất dồi dào, và đã trở thành nguồn thu nhập cho hầu hết cư dân của thành phố. Tuy nhiên, vào thời điểm mà người dân của cả thành phố không bao giờ tưởng tượng được rằng có ngày vùng biển mà họ dựa vào để mưu sinh lại quay lưng lại với chính quê hương của họ. Bà Tài Okaneta, trụ trì của một ngôi chùa địa phương, từng buồn bã chia sẻ trong bộ phim tài liệu của Netflix rằng khi cơn sóng thần rút lui, dường như không ai còn nhận ra được thành phố Ishinomaki nữa. Mọi người đều không thể tin nổi những gì vừa mới diễn ra một số ít những người sống sót đang tuyệt vọng tìm kiếm gia đình của họ. Có người tìm được, nhưng phần nhiều là tìm được những người thân yêu đã chết. Sang chấn này đã khiến những người còn sống vô cùng thống khổ. Suy cho cùng họ vẫn còn rất nhiều lời còn chưa kịp nói với người thân của mình. En là một công chức đã nghỉ hưu sống ở thành phố Ishinomaki. Bởi vì đã nghỉ hưu, cho nên ông tương đối có nhiều thời gian hơn trong số các anh chị em của mình. Do đó, ông thường đến thăm mẹ của ông Người đang sống trong trung tâm dưỡng lão, tất nhiên bao gồm cả ngày 3 tháng 11. Sau khi kết thúc bữa trưa, Endo đến trung tâm dưỡng lão như thường lệ, tuy nhiên trên đường đi thì ông gặp phải trận động đất. Khi ông vất vả lắm mới đến được viện dưỡng lão, thì ông thấy một bóng hình quen thuộc đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Bởi vì người này mặc trang phục rất giống với mẹ ông cho nên Endo lập tức nhận ra ngay. Sau khi xác định đã tìm thấy mẹ, Endo lấy máy ảnh ra chụp hình của mẹ để gửi cho các anh chị em khác được yên tâm. Nhưng ngay sau khi Endo bấm nút chụp hình, ông ngạc nhiên phát hiện ra rằng người trước mặt mình hóa ra là một bà lão mà ông không hề quen biết. Ban đầu, ông nghĩ rằng có lẽ do ông đã quá lo lắng nên đã tưởng tượng ra cảnh được gặp mẹ mình, nhưng sau đó ông mới phát hiện ra rằng trước khi trận động đất xảy ra, mẹ ông đã tạm thời đi ra ngoài mua sắm. Cuối cùng khi họ tìm thấy mẹ của ông, bà đã chết và thời gian hiển thị trên đồng hồ của bà trùng khớp với thời gian trong ảnh mà Endo đã chụp cảng Ishinomaki 10 ngày sau trận sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011. Phạm vi công cộng Cuộc gọi bí ẩn Saji Okuno là một phóng viên địa phương ở Nhật Bản. Sau trận động đất sóng thần, ông đến thành phố Ishinomaki để phỏng vấn về dự án tái thiết của địa phương. Khi đó, ông nhận thấy trong phòng thực huấn còn có nhiều sự kiện huyền bí hơn cả những vùng thiên tai khác, trong đó ông ấn tượng nhất là ở trung tâm tái thiết sau thảm họa. Ở đó, điện thoại thỉnh thoảng sẽ đổ chuông một cách kỳ lạ. Theo Sakji, kể từ khi thành lập trung tâm tái thiết sau thảm họa ở thành phố Ishinomaki, hầu như ngày nào ở đây cũng vào khoảng 3 giờ chiều, điện thoại sẽ đổ chuông và khi có người nhấc máy thì lại không nghe thấy âm thanh gì. Lúc đầu mọi người đều nghĩ rằng có thể đường dây điện thoại có vấn đề, nhưng dù kiểm tra thế nào thì cũng thấy đường dây hoàn toàn bình thường. Lâu dần mọi người đều ngầm hiểu, ai cũng biết rằng điện thoại reo lúc 3 giờ chiều thì không cần nghe máy, nhưng nhân viên mới thì không biết, 3 giờ chiều hôm đó, điện thoại lại reo lên, một nhân viên mới thấy mọi người đều đang bận rộn. Vì vậy anh ấy đã đứng dậy để trả lời điện thoại. Khi nhấc máy, mọi người đều quay đầu lại nhìn người nhân viên. Vốn dĩ mọi người đều nghĩ rằng cuộc điện thoại này cũng sẽ lặng im như những lần điện thoại trước đó. Nhưng người nhân viên này lại cho biết anh nghe thấy tiếng nước chảy. Vừa ngay khi cụm từ tiếng nước chảy được thốt ra, bầu không khí tại hiện trường lập tức ngưng tụ. Thấy sự việc càng lúc càng căng thẳng, và để xóa tan tin đồn tại trung tâm tái thiết sau thiên tai của thành phố. Người nhân viên mới đã nộp đơn lên Cục Viễn thông để hỏi về nguồn gốc cuộc gọi, thì bất ngờ phát hiện ra cuộc gọi đến từ một buồng điện thoại công cộng nằm gần biển ở thành phố Ishinomaki. Nhưng bốt điện thoại này đã không thể sử dụng được nữa ngay sau trận sóng thần. Lúc này mọi người mới chợt hiểu ra tại sao điện thoại lại đổ chuông suốt các buổi chiều. Đó là bởi vì trận động đất xảy ra lúc 2 giờ 46 phút chiều và sóng thần có lẽ ập vào bờ lúc hơn 3 giờ. Điều đáng chú ý là ngay khi biết cuộc gọi có nhiều khả năng là được gọi đến từ một người đã khuất, nhưng không ai trong số các nhân viên của trung tâm tái thiết cảm thấy kinh hãi. Họ cho rằng người vừa gọi điện chắc hẳn là muốn nhắc nhở mọi người rằng có sóng thần đang đến, hãy mau chóng chạy thoát thân. Ngoài sự việc kể trên, thì vào thời khắc khi sóng thần ập đến mà không có dấu hiệu báo trước, một cư dân mạng đã từng chụp được bức ảnh về sóng thần, nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã phát hiện ra một bóng trắng bí ẩn Điểm đáng chú ý là không chỉ có một cư dân mạng chụp được bóng trắng kỳ lạ này, một cư dân mạng khác cũng tìm thấy bóng trắng bí ẩn này trong các video khác. Bởi vì những hiện tượng huyền bí như thế này xuất hiện nhiều vô kể, cho nên ngày càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến những sự kiện kinh dị xảy ra ở thành phố Ishinomaki. Xe taxi Yuka Kudo là sinh viên năm 3 của khoa xã hội học tại trường đại học Tohoku, Nhật Bản. Khi chọn đề tài cho luận văn của mình, cô đã chủ động đề xuất với giáo sư rằng cô muốn viết luận văn dựa trên những sự kiện kỳ bí ở thành phố Ishinomaki. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của giáo sư kỹ Ioshi Kanbishi, Kudo đã đến thăm thành phố Ishinomaki và bà phỏng vấn hơn 100 tài xế taxi vì cô cho rằng tài xế taxi tiếp xúc với nhiều người, do đó rất có thể họ nghe thấy hoặc nhìn thấy một số điều kỳ lạ. Quả nhiên, dưới sự nỗ lực của Iuka Kudo, một vài xế đã kể câu chuyện của mình. Một tài xế giấu tên cho biết, không lâu sau khi thảm họa xảy ra, vì muốn cho cuộc sống trở lại bình thường càng sớm càng tốt, anh đã trở lại làm việc sớm. Vào một buổi chiều nọ, đang lúc chạng vạng tối, anh nhìn thấy một bé gái đang đưa tay ra đón xe ở cổng ga của thành phố Ishinomaki. Vì bên cạnh cô bé không có người lớn đi cùng, nên sau khi cô bé lên xe, anh đã hỏi cô bé rằng bố mẹ của em ở đâu? Không ngờ cô bé chỉ đáp lại một câu, chỉ có một mình em, sau đó thì không nói gì nữa. Lúc này, người lái xe cũng cảm thấy kỳ lạ, vì vậy anh đã quay đầu lại để kiểm tra nhưng chỉ thấy rằng ở ghế sau hoàn toàn không có người. Một tài xế khác cũng cho biết, anh cũng gặp phải một trường hợp rất kỳ lạ sau trận động đất sóng thần. Lúc đó đã là tháng 8, thời tiết rất nóng nực, nhưng anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài đứng bên vệ đường. Sau khi lên xe, người đàn ông nói muốn đến núi Hiioriyama, sau đó thì không nói thêm gì nữa. Người lái xe lúc đó cũng không nghĩ nhiều mà đi một mạch đến núi Hiioriyama, nhưng điều kỳ lạ khi xe lái đến Hiioriyama thì người đàn ông bí ẩn cũng biến mất khỏi chỗ ngồi. Còn một tài xế 50 tuổi khác cũng nói với Yuka Kudo rằng mình cũng đã từng gặp một người phụ nữ mặc áo khoác dài tại nhà ga. Cô gái vừa lên xe thì nói muốn đi Nanbin. Anh tài xế cảm thấy lạ khi hay tin vị khách của mình muốn đi Nanbin, vì đây là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của sóng thần. Vì vậy với nhà ý tốt, anh nói với người phụ nữ rằng từ khi có sóng thần đến nay không còn ai sinh sống ở đó nữa. Cô nhất định phải đi Nanbin sao? Anh không ngờ người phụ nữ lại trả lời rằng sóng thần Tôi chết rồi sao? Khi người tài xế vừa nghe thấy điều này, anh đột ngột quay đầu lại, nhưng phía sau không hề có người. Yuka Kuro nói rằng, cô tin rằng các câu chuyện linh dị của những tài xế taxi là rất đáng tin cậy, bởi vì ở Nhật Bản, tài xế cần giao số tiền hiển thị trên đồng hồ phía trước xe cho công ty mỗi ngày, mà một số trong số các chuyến xe thực sự không nhận được tiền. Và những tiền xe này cuối cùng cũng được các tài xế tự bỏ tiền túi ra trả lại. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, nhưng hầu hết các tài xế đều bày tỏ cảm nhận rằng nếu gặp lại trường hợp tương tự, họ nguyện ý đưa những linh hồn kia đi một đoạn đường bởi vì đây là điều duy nhất một người còn sống sót có thể làm cho những người đã khuất. Nếu như khi nhắc đến những sự kiện liên quan đến âm hồn người chết, thường sẽ khiến cho người kể lại hoặc người nghe đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng trong trường hợp của thành phố Ishinomaki, chúng ta không những không thấy những người trong cuộc sợ hãi, mà còn còn có nhiều sự xót thương, cảm thông. Tìm được lối thoát nhờ chuyện linh dị Tuy nhiên sau sự thống khổ tột cùng thì trong một số trường hợp có người lại tìm thấy lối thoát cho bản thân thông qua những sự kiện linh dị này, đó là câu chuyện của cô Iuri. Iuri là một phụ nữ trung niên, trước trận động đất sóng thần, cô sống rất hạnh phúc bên chồng và hai con nhỏ. Cho đến một ngày, cơn sóng thần tàn nhẫn đã mang đi đứa con trai 3 tuổi của cô. Kể từ đó, Yuri rơi vào vực thẳm của sự u tối, thậm chí cô cảm thấy không còn dũng khí để tiếp tục sống. Vào một buổi chiều, khi không có ai ở nhà, Iuri đã viết một bức thư cho gia đình cùng kế hoạch sẽ từ giả cõi đời vào ngày hôm sau. Nhưng vào tối hôm đó, khi cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì món đồ chơi yêu thích của cậu con trai 3 tuổi lại bất ngờ bật sáng. Nhưng món đồ chơi này cần phải có người ấn nút thì nó mới hoạt động được, và vào thời điểm đó cũng không có ai đứng gần món đồ chơi này. Vì vậy khả năng hợp lý duy nhất để giải thích cho việc này là có thể mạch điện của chiếc đồ chơi gặp trục trặc. Đương nhiên đây là cách mà khoa học giải thích còn đối với Yuri, thì cô tin rằng hiện tượng này chính là người con trai đã mất đã quay về để thăm cô. Và cũng từ ngày đó trở đi, Yuri cũng dần dần bước ra khỏi đám sương mù của sự đau khổ. Cuối cùng cô cũng lấy lại được niềm tin của cuộc sống. Bởi vì cô biết rằng chết không phải là điểm cuối cùng. Rồi một ngày nào đó, cả gia đình cô sẽ lại được đoàn tụ. Sau những sự kiện linh dị xảy ra, có lẽ cũng vẫn sẽ có người cho đó là ảo giác hay tưởng tượng của một số người, Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát tôn giáo tại Nhật vào năm 2019 đã cho chúng ta thấy những con số hết sức đặc biệt. Có đến 29,5% người Nhật Bản tin vào sự tồn tại của thế giới bên kia và 54% tin vào sự tồn tại của linh hồn. Trong số đó, có tới 64,9% người tin rằng hai thế giới âm và dương có thể phá vỡ rào cản và kết nối lại vào một thời điểm đặc biệt. Người ta cho rằng các giác quan của con người có thể nghe hoặc nhìn thấy mọi thứ trong một phạm vi nhất định. Nếu vượt quá phạm vi này sẽ có sự sai biệt riêng, Chính lúc đó, những người nhạy cảm hơn có thể dễ dàng tiếp xúc với những sự việc trong phạm vi khác. Khi thảm họa xảy đến, nhiều người vô tình cảm nhận được và sẽ dễ dàng nhìn thấy hoặc dễ dàng nghe thấy những điều mà bình thường họ không nhận thấy. Tuy nhiên, vẫn có một số học giả cho rằng những sự việc linh dị xảy ra tại thành phố Ishinomaki chỉ là do con người nhất thời quá đau buồn nên càng muốn tin vào sự tồn tại của nó. Bởi nếu tin rằng linh hồn thật sự tồn tại thì cũng đồng nghĩa là những người thân ruột thịt của họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất